Cập nhật tin online 8 tháng 12 năm 2021, phát hiện mới về biến chủng Omicron. Các nhà khoa học cho biết họ vừa xác định được phiên bản tàng hình của biến chủng Omicron không thể phân biệt được với các biến chủng khác khi xét nghiệm PCR. Phát hiện trên được các nhà khoa học ở Anh đưa ra trong khi biến chủng Omicron mới chỉ được phát hiện vài tuần và giới chức y tế công cộng. Trên thế giới ban đầu triển khai các xét nghiệm PCR để có thể xây dựng nhanh chóng bức tranh toàn cảnh về sự lây lan của biến chủng mới, theo Guardian. Phiên bản biến chủng tăng hình có nhiều điểm chung với Omicron tiêu chuẩn, nhưng thiếu một thay đổi di truyền cụ thể vốn cho phép các xét nghiệm PCR có những chỉ dấu ban đầu. Biến chủng này vẫn được phát hiện là virus corona qua tất cả xét nghiệm thông thường và có thể được xác định là biến chủng Omicron thông qua kiểm tra bộ gen. Tuy nhiên, việc xét nghiệm PCR thông thường không thể giúp phát hiện sớm dấu hiệu của biến chủng Omicron. Các nhà nghiên cứu cho biết còn quá sớm để biết liệu dạng biến chủng Omicron mới có lây lan theo cách giống như biến chủng Omicron tiêu chuẩn hay không, nhưng phiên bản tàng hình có khác biệt về mặt di truyền và do đó có thể hoạt động khác. Phiên bản biến chủng tàng hình lần đầu tiên được phát hiện trong số các bộ gen của virus được gửi từ Nam Phi, Australia và Canada vào những ngày gần đây, nhưng nó có thể đã lây lan rộng rãi hơn. Trong số 7 trường hợp được xác định cho đến nay, không có trường hợp nào ở Anh. Sau khi phát hiện phiên bản mới của biến chủng, các nhà nghiên cứu đã tách dòng B.1.1.529 thành Omicron tiêu chuẩn, được gọi là BA.1 và biến chủng mới hơn, được gọi là BA.2. Có hai dòng trong biến chủng Omicron, BA.1 và BA.2, khá khác biệt về mặt di truyền, giáo sư François Palus, giám đốc Viện Di truyền Đại học London, cho biết. Hai dòng này có thể có những biểu hiện khác nhau. Biến chủng Omicron lần đầu được các nhà khoa học Nam Phi công bố với thế giới vào ngày 24 tháng 11. Một số nghiên cứu ban đầu của nước này cho thấy Omicron có khả năng khiến người bệnh tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta hoặc Beta. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 3 tháng 12 cho biết chưa nơi nào trên thế giới báo cáo có người tử vong vì nhiễm biến chủng Omicron. Những người được xác định dương tính với biến chủng này cho tới nay đều chỉ có triệu chứng nhẹ.